Xin chào tất cả anh em Khi anh em đi chơi tài xỉu Cái thời điểm này Nó rất khó để cho anh em đưa được những cái đồ chơi tài xỉu Cái bộ hột tài xỉu 20-20 này Tôi sẽ giới thiệu cho anh em Đấy. Cái thứ nhất Nó là cái bộ hột tài xỉu là hoàn toàn không tang Anh em nhé Đấy. Không tang là như nào Thử nam châm, nước muối, dọi đèn Đấy. À, Thậm chí cả trẻ ra Để anh em à, không à, có cái tang tích gì Đấy. Gọi là cái à, cái đồ chơi không tang Đấy. đây tôi sẽ thử cho anh em nam châm trước nhé thử nam châm và hai nữa cái bộ hột này nó cực kỳ đẹp nhé thì tẹo nữa tôi sẽ cho anh em tôi sẽ cho anh em ờ, cảm nhận được cái bộ hột này nó đẹp như thế nào đây cái nắp ờ, nắp nắp một xị anh em nhé cái nắp một xị tôi dán vào cho nó đẹp thôi đây đây mấy cái nắp này cũng dán như vậy thì, uh, cái thứ hai nữa tôi sẽ dọi đèn cho anh em đây anh em Đấy, nói chung là cái bộ hột này nó cực kỳ trong nhá nhưng mà là cái đèn của tôi nó hơi hơi cùi hơi cùi hơi cùi bắp ấy đó. đó rất là rất là trong đảm bảo với anh em luôn rất trong đúng không anh em rất đẹp đó ok tăng tích à, tôi đã thử xong thì uh, trước khi vào test cho anh em anh em uh, kết bạn zalo với tôi gọi zalo uh, video tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tỉ mỉ nhất để cho anh em có thể lắc được cái bộ hột tài xỉu này khi anh em mua cái bộ hột tài xỉu mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này thì bên tôi sẽ tặng cho anh em một cái bộ nắp chén đĩa Đấy, bộ nắp chén đĩa thì uh, nó ở, ở đây ở bên cơ sở tôi thì có nắp ờ, một xị nắp sơn được hoàn toàn dán bằng những cái giấy dán rất là đẹp như này anh em nhé đây nắp sơn đỏ này Đấy, nắp sơn đỏ dán giấy rất là đẹp rất là ok đúng không anh em đây Đấy. chỉ là dán vào cho nó đẹp thôi chứ ờ, nó thực ra nó không có gì cả đấy và cái ờ, bộ hột tài xỉu 2020 ờ, này nó còn đầy đủ những cái like à, những cái ly những cái ờ, số anh em nhé đấy 13 12 11 đấy. 13 12 11 thì uh, khi anh em uh, khi anh em sở hữu một trong những cái bộ hột tài xỉu này thì uh, anh em được tặng một cái đĩa đấy, được tặng một cái đĩa một tặng cái đĩa cái đĩa đấy là cái đĩa gì thì uh, đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái đĩa này là cái đĩa đĩa này là đĩa cách âm anh em nhé thì khi anh em đi chơi tài xỉu hay đi lắc tài xỉu ấy, thì anh em sử dụng cái đĩa này lắc cái bộ hột tài xỉu này thì nó sẽ ra cái âm nói chung là nó chống được nhưng anh em nào có tài nghệ anh em nào có thể là nghe nghe được nhé anh em nhé đây anh em nghe này đó hoàn toàn là khó nghe đúng không anh em đây nó không như cái này đó. như cái này thì à, anh em có thể là đoán được đấy, là cái khuyến mãi nho nhỏ của, của của bên à, cơ sở SH86 bên tôi thôi đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này cách giữ tài giữ xỉu anh em đến cơ sở hoặc là anh em alo cho tôi đấy, số điện thoại của tôi hiển thị trên màn hình thì tôi sẽ tư vấn cho anh em và chia sẻ cho anh em cái cách lắc làm sao nó hiệu quả nhất để cho anh em đi lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu thì cái bộ hột này không riêng gì dành cho anh em tay cái nhé anh em với những anh em bình thường anh em chưa lắc bao giờ anh em cũng có thể lắc được cái bộ hột này lý do vì sao là khi anh em lắp cái bộ hột này anh em chưa cần đến cách lắp của tôi thì nó sẽ ra cái tỷ lệ 5 năm cho anh em nhé có nghĩa là đi đều đấy nhé tôi thử cho anh em này đang xỉu đúng không 80 phần trăm 80 phần trăm nó sẽ là tài chén này đó tài đúng không 80 phần trăm và sau sẽ lại xỉu đấy nó đứng nó đứng một chén tài thì nói chung là tài xỉu mà nó phải có chén phản đó thì nó không đứng chén thứ hai nhá anh em nhé thì nó có chén phản rồi thì cái đấy thì nói chung là anh em có thể thua chén phản đấy nhưng mà anh em gỡ lại được những cái tiếng sau bởi ừ, vì cái bộ hột này nó đi cực kỳ chuẩn Đấy, lên tài xuống xỉu rồi, à? đó đúng không lên tài này đó xuống xỉu tiếp này đó rồi ok đấy là cái cách lắc thường mà <laughs> chưa cần đến ờ, cái cái cái cái mẹo lắc của tôi mà chia sẻ cho anh em nhé thì đây đây là cái cách lắc giữ tài giữ xỉu cách lắc theo ý muốn Đấy, khi anh em đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu thì anh em uh, sử dụng cái bộ tài xỉu 20 20 này thì là anh em lắc cái theo cái mẹo lắc của tôi mà đưa cho anh em thì anh em lắc bộ hột này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em thực hiện bằng những cái kỹ năng của anh em Đấy, chứ không bằng bất cứ những cái đồ chơi bịp gì Nhá. giữ tài giữ xỉu cho anh em này anh em theo dõi cùng với tôi giờ tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này Đấy, bộ hột rất là đi đúng không tôi lắc rất là mạnh Đấy, tôi không lắc mạnh tôi không lắc nhẹ đảm bảo với anh em vẫn là xỉu luôn đó xỉu đúng không anh em nghe chừng là cái bộ hột rất là đi đấy nhưng mà thực ra là nó chỉ đi lết thôi anh em nhé đi lết như này đấy, đi lết này thôi đấy, thì anh em nào mà đã từng lắc cái kiểu lắc này thì à, anh em cũng có nhìn qua thì anh em cũng biết là cái kiểu lắc của tôi là cái kiểu lắc gì nhé, ok tiếp tục cho anh em này giữ xỉu này đấy lắc rất mạnh đúng không anh em tiếp tục vẫn là xỉu đó xỉu tiếng này thì anh em phải giữ xỉu này một hai bốn là phải giữ xỉu nếu mà lên tài là anh em thua tiếp tục giữ xỉu cho anh em này đấy cái cách lắc như này thì đảm bảo với anh em khi anh em lắc tài xỉu thì anh em có thể lừa được làng nhé cái bộ hột cực kỳ đi thì làng nghĩ là anh em đánh tài đúng không nhưng thử dở ra nó sẽ không phải là tài mà nó là xỉu đó hai hai bốn đi đúng một con hai luôn con hai đổi thành con một đó đấy thì uh, bây giờ tôi không thích xỉu nữa bây giờ tôi chuyển lên tài nhé chuyển lên tài thì cách lên tài thì như anh em cũng vừa rồi anh em đã biết thì anh em cứ lắc bình thường thôi đấy tài đúng không bây giờ tôi sẽ giữ tài đó cái thực ra là cái tiếng lắc vừa rồi là tôi hơi bị lỗi tay Đấy. hơi bị lỗi tay anh em nhé lỗi tay một chút thôi nhưng mà nó vẫn đứng tài cho anh em Đấy. tiếp tục giữ tài cho anh em này đó tài 80 phần trăm tài 446 tiếp tục giữ tài đó tiếng này chỉ đi con 6 thôi 4 vẫn còn mở đó 12 nút bốn vẫn còn đó trăm trăm vẫn là tài đó anh em nào muốn sở hữu cái bộ hột tài xỉu 20 20 này và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 20 20 này thì anh em cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại hiển thị trên màn hình thì anh em đăng ký kênh à, để theo dõi những cái video tiếp theo của tôi nó được tiện nhất khi anh em bấm cái chuông thì nó sẽ báo về tài khoản cho anh em mà mỗi khi tôi đăng clip mới hay là ra những cái đồ chơi cờ bạc mới chào tạm biệt tất cả anh em